như trang giấy trắng em vẽ bức tranh yêu đương thần đề trong đó có hai trái tim kề bên thể đi chung trên con đường yêu dẫu thế nào ta vẫn ở bên nhau trang giấy trắng nó đến nay hầu gầy vì anh xa em ra đi trốn ấy em ở nơi đây cô đơn bao ngày năm tháng trái tim vẫn luôn vì sao em chờ hoài chẳng thấy swear chúng ta vẫn đây thương mơ một ngày như thế đến bây giờ người về người lại bước đi bên tay vậy kia để cho nỗi đau tôi thêm nặng nề giờ đây ấm em biết anh có nghe chỉ riêng mỗi em mãi mong chờ anh mà sao anh nữa. bởi vì 飞。